nóng cái nóng cái chuồn bít bát này gây khó khăn cho anh em là đánh à, rất là dễ bị lổ còn bát của công ty mình là làm bằng à, xi măng trắng anh em đánh thoải mái đánh năm 10 tiếng không bao giờ bị nóng bít bát Đây, thử cho anh em cái bát ra thường này anh em này Đấy. đây là anh em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 máy đổi bài anh em máy đổi bài nó có rất nhiều biến thể ví dụ như là ví đổi bài này áo đổi bài điện thoại đổi bài chúng tôi đều có để cung cấp cho anh em anh em nhé trong video ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em về một dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài mới nhất 2021 bên tôi anh em nhé trước mặt của anh em kia là dòng kính đỏ kính VB nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ trên của kính nhôm nhập khẩu trực tiếp từ Nhật còn trên nữa là kính gỗ và cũng là dòng kính mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mang đến và giới thiệu cho anh em anh em nhé anh em thấy này vỏ bên ngoài rất chi là bắt mắt anh em nhé ở bên trong này đây nó sẽ là có hai hộp đựng mắt kính này đây là hộp nước bảo quản kính này khi anh em đi chơi về hết nước bảo quản anh em có thể mang qua cửa hàng chúng tôi có thể cung cấp nước cho anh em anh em nhé còn đây là cái hộp hai cái hộp đựng mắt kính mà để khi anh em đi chơi anh em cho mắt kính kèm với cả nước bảo quản kính vào anh em cầm cho nó dễ đây nó là cái gắp kính để giúp anh em đeo và tháo kính một cách dễ dàng hơn này anh em nhé ngày xưa anh em đeo kính từ 5 đến 7 tiếng anh em có triệu chứng này đau mắt này mỏi mắt này hay là rát mắt anh em không thể mà đeo nữa thì bây giờ yên tâm anh em hiện nay Chúng tôi có dòng kính gỗ mới nhất 2021 bên tôi anh em có thể đeo thoải mái từ 10 đến 12 tiếng mà không có bất kể một triệu chứng gọi là mỏi mắt, đau mắt hay là nhức mắt anh em nhé. Nếu mà anh em mua hàng anh em đeo anh em có bất kể một triệu chứng gọi là mỏi mắt đau mắt nhức mắt anh em có thể cầm hàng trực tiếp qua cửa hàng chúng tôi phản ánh chúng tôi sẽ đền đền lại tiền gấp 10 lần cho anh em anh em nhé thì bây giờ không nói nhiều nữa tôi sẽ bảo tôi sẽ test cho anh em về cái độ nét của dòng kính mới nhất 2021 này bên tôi anh em nhé khi anh em mua một bộ kính bên tôi anh em sẽ được tặng một cây bài anh em nhé sới anh em chơi bài gì anh em có thể bảo chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp được bài đấy cho anh em anh em nhé bây giờ sẽ tôi sẽ đổ kính ra này tôi sẽ test thử cho anh em anh em nhé tôi quay video ạ thì tôi sẽ để cái ờ, mắt kính lên cam điện thoại của tôi cho anh em nhìn cho rõ tôi đeo vào mắt thì anh em không thể nào mà thấy được anh em nhé khi anh em đeo kính cái dòng kính này nó rất là mỏng anh em khi đeo anh em phải chú ý cẩn trọng khi đeo kính anh em nhớ là anh em phải thật khéo tay anh em nhé anh em thấy này khi anh em đeo kính ra ngoài mắt của anh em nó sẽ là màu như này anh em nhé đây tôi sẽ vào tôi test cho anh em về cái độ nét của kính này anh em thấy đây bài không khác gì một bộ bài tạp hóa anh em nhé đây tôi vào tôi test cho anh em anh em này hai này anh em này hai này anh em này bản rất là nét anh em nhé chín này anh em này dấu móc này sẽ là con chín anh em nhé quy này anh em này kính rất là nét anh em nhé gì này em này con này con 7 này anh em này 4 này 5 này anh em này test cho anh em bộ kim cương đỏ anh em nhé kim cương lõi tôi sẽ nói chất luôn cho anh em con này là con 8 anh em này 8 cơ rồi 7 rô này anh em này 88 rô này anh em này 9 cơ này anh em này đây là con 10 anh em này 10 sẽ là dấu thập anh em nhé 8 này gì đây anh em này quy này anh em này kính rất là nét anh em nhé k này anh em này xin lỗi anh em tôi vừa quẹt vào kính nát này anh em anh em kính rất là nét anh em nhé hai này anh em này ba này anh em này bốn này anh em này test cho anh em bộ bài xanh 2k anh em nhé khi em đeo kính em tuyệt đối là không để kính ở chỗ nơi cô giáo anh em nhé kính lúc nào phải ướt ngoài anh em phải đeo ở trong mắt anh em nhé anh em không được để ở ngoài để ở ngoài là kính nó sẽ bị mờ anh em nhé bởi vì cái nước bảo quản này chính là nước mắt của anh em ấy quy này anh em này G này anh em này chín này anh em này à, xin lỗi anh em con này con 6 năm này anh em này bốn này ba này anh em này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 và số điện thoại cửa hàng để cho nhân viên có thể tư vấn và đội ngũ nhân viên có thể tư vấn rõ kỹ hơn cho anh em anh em nhé cơ sở chúng tôi có hai cơ sở cơ sở thứ nhất là bến xe mỹ đình hà nội miền nam à, miền bắc cơ sở thứ hai là bến xe miền đông sài gòn miền nam anh em nào có gần cơ sở nào có thể qua trực tiếp cơ sở đấy test và trải nghiệm thực tế về chất lượng của sản phẩm bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem clip và chào tạm biệt anh em